Chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Thì bếp là Rinnai Bếp có model MK GM563DG Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp lại để các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những cái lỗ lớn phía sau bếp á, và bên dưới thì bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở nhà thì con bếp này á, nó được sản xuất vào tháng 5 năm 2018 đây nó là đề rất là mới ở bên trong mọc nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và biển bằng inox đây đây mâm và biển bằng inox thì tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây còn một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ bằng nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để có thể cho các tính năng là khóa ga khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á thì qua cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp nó đã khóa ờ, ra đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ một tiếng tạch của có nghĩa là rờ len bếp đó, nó đã đóng lại bếp đã tự động khóa ra lại đây thì có một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào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 khóa ga đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái nồi ở qua cảm biến này á nó sẽ chỉ nhiệt độ lên tới là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thì uh, nhiệt độ yêu cầu bên dưới cái nồi của chúng ta á, là có đạt là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga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 thì tất cả các bếp còn lại nó sẽ đánh lửa cùng một lúc mục đích chính là để đốt cháy đi cái lượng ga thừa nếu mà có xảy ra tình trạng rò rỉ ga nên là nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam bù lại thì bếp ga Nhật này khi mà các bạn sử dụng nó sẽ rất là tiết kiệm ga nếu mà các bạn sử dụng bếp ga Nhật khoảng từ 2 cho đến 3 năm á, thì cái tiền ga mà các bạn tiết kiệm được á, nó có thể sẽ bằng với cái giá tiền mà các bạn mua bếp đó là cái ưu điểm của nó nó cực kỳ là tiết kiệm ga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 cái cửa của tôi cũng ba ba trăm rưỡi đây thì tùy vào cái vị trí á, nhiệt độ nó sẽ khác nhau đây bếp đã ờ, tự động khóa ra lại sau tính năng là nước cạn nồi đây bếp đã ờ, tự động khóa ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường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 để có thể nhận biết khi nào bên này các bạn có thể quan sát được cái đèn hiển thị trên nội cắm sạc đây khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì các bạn nên rút ra còn để có thể nhận biết khi nào pin yếu thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên bếp đây khi đèn hiển thị mà lúc các bạn đang sử dụng á khi mà thấy đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ thì cũng nghĩa là pin đã yếu rồi hoặc là các bạn cũng có thể ờ, để ý được cái gì đến lửa của bếp đây gì đến lửa đây đây khi mà các bạn nghe tiếng gì đến lửa nó chậm và nhỏ thì cũng nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào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 chuyên ổ điện đây và đoạn thời gian thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ đó thì ờ, chúng ta sẽ lấy pin ra bên ngoài hết các bạn sẽ lấy một pin này trống vì nếu như mà các bạn sử dụng cấm hẹn giờ đó mà vẫn cái pin bên trong đây hoặc pin đây thì khi mà hết thời gian nổ cấm thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này khi mà ờ, sử dụng cái ờ, tính năng hẹn giờ của quả cắm ở đây còn khi mà các bạn sử dụng sử dụng mâm và với nướng á, thì các bạn nên cho một ít nước vào bên trong mâm hứng này để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp cho thực phẩm của các bạn được mềm không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn thì đối với dòng nước nhật này á, thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng phù hợp với nó